Em đi đâu đây Thì mặc cái áo gì đâu Ờ, sao tự dưng vội thế? Vội gì? Từ từ đã Nào Ờ, từ... Nào Còn một tuần nữa cơ mà à, ok Chưa làm được cái gì Từ mệt, mệt lắm rồi, thôi à. Để em mặc áo không? Từ từ, bình tĩnh, để mặc áo đã Chưa, chị vội thế Thôi Mệt bò mẹ được bà cái nằm nữa ừ. Thôi, thôi, thôi Chiều người ta gì cả Để mai bây giờ bàn công việc đi đó tính công việc công việc thì cũng thế thôi có cái không bây hôm à? nay phải khác từ từ bình tĩnh à, làm gì ok để em báo thứ đã như hôm qua là nó nó lộ ngay hôm nay mình phải chơi phương án khác đây em đang chuẩn bị một cái bát nó giống y chang như cái bát của nhà chị hôm qua đúng không ừ. đây nhiệm vụ của chị này cái đĩa đâu nhỉ cho cho mượn cái đĩa đâu đĩa trong tủ đấy bắt đâu ờ, bắt đâu đây đây để chị bắt đây bắt đi bắt đi đây bắt đây bắt đây bắt đâu mình kiểm tra đây nhà chịu trách nhiệm con bát đúng không đỏ lắm đấy ừ. kiểm tra vô tư em không không kiểm tra đây này đánh xong đập ra em làm tiền đấy kiểm tra thoải mái các chú suốt này đến nhà chị chơi rồi mà lại còn phải lo ok đấy anh em mình tin tưởng nhau là chính thực ra thì nó em mấy hôm rồi chị thua như thế nào tôi làm cái nha hay ai làm cái này anh cái đi anh cái đi cái nha trắng trong lẻ ngoài đi đêm đen ngày trắng nha ngày trắng đêm đen thôi được ngày trắng đêm đen được trắng trong lẻ ngoài nhá ok đánh luôn đánh luôn đánh, đánh luôn triệu lẻ đúng rồi đánh lẻ không nói gì cũng đánh lẻ tử đánh lẻ thôi xong chưa đánh như nào đấy triệu thôi cái mở tiếng này mở, mở tiếng nha rồi sau bán sau nhá ba đen Úp. Nguyên vị, Nguyên Vịnh sợ gì Bịp đấy Bịp ờ, bạc ờ, Bịp à Bịp mà mẹ Hòa Thế thì đánh gấp, gấp, gấp chạo thế này Thứ tử về sắp đôi Nào, hai đủ luôn Nghe chị đẹp Chặn bá Vẫn về sắp đôi Rắn hay chặn này, không cần biết này Bao nhiêu? Sạch bàn trắng Mở đây Chặn bàn mặt Mở Mở Trời ơi, đen ra hai triệu Ừ. triệu mấy triệu nha hai triệu có đỏ nha hai nhà hai triệu bốn triệu một chứ bảo gấp chảo thế này chẳng lẽ cứ tử mãi được đúng không ừ. thằng này ngồi gì em đỏ thế ừ. chị phải đánh theo em chứ hai triệu chứ đây đánh theo em này đi nào đây đấy cứ đánh theo em đi nào hai triệu cái ba trắng kiểu gì trả ra ba đen nào Thế đánh ba trắng tiếp có được không đánh ba, ba. triệu quay cái ba trắng ra ba đen cái cân nặng người thiếu căn mở đánh chữ sau có tiền sập đôi sau đấy theo em lên đi chói rồi năm à. năm bao lẻ mày tiếng này này nhất định cái tiếng này tiếng này năm bao lẻ luôn này tiếng này thì ra chứ còn theo đi không theo theo đi gỡ đấy rồi ba xuống nữa đây chặn nha không nhờ giữ tay nhau sao đài thế ờ, à? bao nhiêu? Sạch bán trăm. Đắp sạch sạch. Này chẵn còn uh, ờ, 3 vâng, triệu nữa này. để em cốp tiền đã. Đây là 5 triệu tất cả của chị. 2 triệu. Bà là 5 triệu. 5 triệu. 3 triệu đây bao tiền? Đây 2 triệu. 2 triệu. triệu bao tiền? triệu đây. Ở à, 5 triệu. Hai lẻ đúng không? Nam. Chắn thường không? Chắn này. Thích thích thích à? Xuống đây rồi. Đi ra ngoài 2 triệu. Thế thôi. Thế thôi. 5 triệu nữa đi. Đây, cái ghét sẽ. Mỗi này. Rồi đây. Dạ dạ vâng. Vâng. ba đen tứ tử sắp đây ơi. đừng có đâm vào của chị bé ơi đỏ nha trời ơi không đứng được thằng này nó đen chị phải đánh ngược luôn ngược này gặp cháu chứ còn lên người mà cái gì thế Càng đây. bốn triệu cháu Cửa nhà đi. Mày xâm đuôi à đấy nghe cửa nhà đi thế thôi đúng rồi cái tham này mẹ bán sạch mà bắt thêm một lẻ này không cần biết lẻ bao nhiêu xuống lẻ đấy lẻ 4 triệu đấy cho lẻ xuống 15 phút nữa 5 triệu chặt như nào đây chắc chặt thoải mái không 7 triệu cho lẻ xuống 15 phút nữa là cái anh bán mấy triệu đi cái ô triệu luôn cái bán hai 10 triệu đấy 9 triệu hai chục luôn đi tiếp trước đánh 5 triệu tôi cấp chạo đấy 5 triệu đây 7 triệu cốc tiền vào đi rồi xong rồi xong hết rồi đấy ai đắp đi mở đắt rồi đắp mở mở nhá có thừa đâu 5 triệu ba đen này ai thừa đâu cái thừa đi đây 5 triệu nữa cái thừa đâu xuống đi để cho bà này phải xuống đã năm là mười triệu nhá cái cốc tiền vào đi mà 10 triệu đấy nghe cái hô này ừ. nẻ sạch mặt này rồi đắt đắt chưa đắt rồi nẻ còn 10 triệu ngoài này đắt đắt vào vào trong này tôi đắt hết luôn không đâu cái của tôi để rồi để đi rồi sáu sức lại đi gọn rồi này sẵn còn 5 triệu nữa nhé 15 xuống. triệu. Xong chưa? Mở mà đây này của tôi của tôi nhá bây giờ đã 20 đi hết tiền 20 mươi đó hai mươi của tôi cả này tôi tiếng đéo sao tiền đâu hai chục hai chục hai chục cái mất người rồi rồi ông kia thả tay lấy của tôi em đấy nhở hai chục này anh cẩn thận vào nhanh thế vẫn để ý à đánh kết tiếng lên to thế gì ừ. cái hết tiền luôn thằng này nó rất là sao chổi nó đánh cái gì chỉ đánh ngược lại nó ờ, đấy gọi là phải đánh ngược đè đè đen ừ, đè thằng đen à. tiếng này dám đánh ngược đúng không trời vẫn cứ quái đi hai ba bốn năm này năm triệu đây cái làm đấy đi ra lẻ luôn mười triệu lẻ sạch bán lẻ bắt hết lẻ này nào chẳng cần 10 nhá 5 triệu năm triệu 5 triệu 3 4 5. Thừa ngoài. Không, nó đánh đây cơ mà. Tướng con tiền bao mười Tổng là mười Nào, cô ngoài không? năm triệu không? một hai ba bốn năm Đây gọi là tỷ đen. Này năm triệu. Xong chưa? Xong rồi. Ừ nhá. Đây cổ riêng ngoài nhá. Đây riêng ngoài. thêm với bà hai triệu nữa, không nhảy không đi vào đi ừ. hai Mở hai ba 2 3. Từ từ. 4. Này, đưa lốt không? Anh kia lốt đi. Đấy. Mở đi. Anh như bạn nó hết tiền. Đấy, rồi, rồi, rồi. Mở đi, mở đi. Ai kia xuống không? Rồi, mở đi qua, rồi rồi, Ôi giời ơi. Mở bát rồi. Chặn luôn. Ôi. <laughs> Chị xin, chị xin, chị xin. Mở hết nhà này hết về đi. Đấy, tiền nghỉ mẹ đi. Xin, đấy nhá. Đấy chưa? Chào anh em, hôm nay công ty gờ Bạc việt ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất này dành cho môn đánh sóc đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm đó là máy Tiraze ghi nhớ màu quân vị anh em nha. Với cái máy này, anh em đi chơi sóc đĩa bịp không cần mang bất cứ một cái gì cả. Bát đĩa quân vị là hoàn toàn là xanh chín. Anh em chỉ cần biết địa phương em chơi con gì, mình nhận diện Tiraze chiếu vào hình ảnh nó sẽ báo trực tiếp lên cái máy lẻ anh em nhá lẻ dùng một cái sấp hai dùng hai cái và thứ tử không dùng anh em nhìn nhá nhận diện là nhận diện quân của mình đánh là đánh quân của người ta máy này ạ dùng hoàn toàn bằng sạc điện anh em biết sạc điện rồi chơi ít nhất là hai ba ngày không nói pin anh em nhá nhà mình mua hàng sẽ có phiếu bảo hành anh em biết cái phiếu bảo hành ạ hỏng hóc như nào nhà mình sẽ đổi mới trong vòng một năm nhà mình không phải treo đồ dê bán thịt chó anh em nha nhà mình ạ cửa cửa hàng nhà mình ở 68 đường mỹ đình sau bến xe mỹ đình cơ sở 2 135 đình bộ linh sau bến xe sài gòn anh em nha bây giờ tôi vào tiếp thử luôn cho anh em bát đĩa quân vị là hoàn toàn là xanh chín hết anh em nha không có chuyện là giảm dựng video đây anh em mua hàng thì cầm bát đĩa quân vị của anh em đến cửa hàng trực tiếp đầu tiên là tôi phải biết địa phương tôi chơi ví dụ địa phương tôi chơi bài xanh 2k đi tôi lấy một lá bài bất kỳ đây là lá bài của sới anh em nhá bây giờ tôi sẽ ra hàng tàu hóa tôi mua một cái bài khác đúng cái bài màu xanh 2 k hay là quân thăng long hay quân villa đấy là tùy địa phương em chơi đầu tiên là anh em phải bật chế độ là bật chế độ soi hình ảnh là soi camera anh em đã để nó thu nhớ cái hình ảnh này bây giờ tôi bật lên này khoảng 2 đến 3 giây máy nó đã thu nhớ cái hình ảnh của cái bài xanh 2k này rồi bây giờ cái lá bài này lá bài của mình mất tác dụng tôi quay clip thì tôi sẽ để ra cái bài này để ra cái đĩa này rung để cho anh em cảm nhận lẻ rung một và sấp hai rung hai cứ tưởng rung bây giờ tôi sẽ cắt lá bài này anh em lưu nha anh em mua hàng thì cầm bát đĩa quân vị của anh em đến thử hàng trực tiếp anh em nha nhà mình không phải treo đồ dây bán thịt chó nhà mình máy là máy cốt đàng hoàng nhá anh em nha anh em có thể trích mã đàng hoàng không phải là hàng Việt Nam anh em nhé tôi kiểm chứng luôn cho anh em không có chuyện giảng dựng video ở đây này anh em nhá bây giờ tôi vào thực tế luôn tôi sắp thử luôn cho anh em tứ thử trắng sau này kỷ hiện cho anh hai ba tiếng bạc này còn nó tí nó đụng người dùng chỉ mình biết thôi tôi để ra biết bác để cho anh em nghe cảm nhận đây máy báo dung một rồi đánh 30 triệu và lẻ này mở này ba trắng này anh em này chồng quân chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá người có thể sai nhưng máy móc không bao giờ có thể sai được anh em nhá tiếp này máy báo dung hai rồi tôi đánh gấp đôi luôn tôi đánh 100 triệu vào uh, sấp đôi này mở này ai đặt những tiếng này chỉ có ra để mở thôi mở này không bao giờ có chuyện sai anh em nhá người có thể sai nhưng máy móc không bao giờ có thể sai được anh em nhá qua hai ba tiếng bạc tôi để ra đĩa dung để cho anh em cảm nhận thôi bây giờ tôi đúc vào người dung chỉ mình mình biết thôi người cạnh không thể biết được anh em nhá tiếp này khoảng cách cứ ba mét rưỡi hết về nó sẽ thu anh em nhá bắt cầu rồi máy vẫn báo dung hai tất nhiên chắc rồi mở này sấp đôi này anh em này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha tiếp này kỷ niệm cho anh một tiếng bạc nữa này anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình số lại trên màn hình anh em nhá bạn đi rồi máy báo dung một rồi tôi đánh 200 triệu vào lẻ này đây đánh cả hà nội và lẻ luôn mở này không bỏ lại sai. ba trắng anh em này trông quân chồng vị máy đều đưa ra kết quả bây giờ tôi kỷ niệm cho anh một tiếng bạc cuối cùng tôi lại để ra cái bát này để cho anh em nghe cái độ dung nó ra sao anh em nhá còn nó đúc người chỉ mình, mình biết anh em nhá kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc này máy báo dung hai rồi thì đánh tất tay vào chắn cho tôi anh em nhá đánh cả người luôn lăn cả người vào chắn này mở này sấp đôi này anh em này anh em thấy hiệu quả chưa anh em anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình xuống tại trên màn hình để được tư vấn cụ thể hơn anh em nhá cái hàng này có số lượng anh em hãy nhanh tay alo nhé anh em nhá mang bát đĩa quân vị của anh em đến cửa hàng trực tiếp cảm ơn xem clip